Sâm bay đi À đây có cả ong ruồi này Người này Min À Min Hồng Lao không Min à Hồng Lao là không Min À Ong ruồi này à, Bà con đi bắt được này nó thành tổ nó nhỏ nhỏ như này này mọi người này nó không biết bằng cái lá cây gì đây. Đây cái cây nó Bên Lào. Sài lau cái đấy. Ừ, lau rồi. Sài lau cái đấy, Sài lau cái đấy. À. Sợi cái đấy. Ừ. Nó không không có có một cái mùi vị gì đây. Ở đây đang à, thấy là một cái chợ đây Còn nguyên uh, thuốc. hầu như đồng bào là nói được tiếng Việt đây. Thuốc khoan Việt hết à? Không nói. Nói được tiếng Việt hết à? Ừ, Ôi trời đây nói nói tiếng Việt nó nói à nói tiếng Việt nó nói Tết Lào thì nghỉ ờ, đi Tết Lào nghỉ về uống bia với vợ đi như thế tiếng Việt tiếng Việt có tiếng Việt Việt tiếng Việt ít ít nè Việt ít ít thôi à? ừ. hỏi à? à à hai à, rượu hai lít à, ngâm vào ờ, rượu rượu rượu hai lít ăn rượu ăn ăn rượu ăn, ăn rượu là hai lít hai lít ừ. nó uống nó uống cả hai lít à. Ừ cái này là ngâm ờ, ngâm vào rượu mọi người nhá ừ, bà ăn con nói là ăn rượu nó à, không ăn. phải ăn là kín lau là kín khao à kín lau đấy kín khao là ăn cơm mà à. ăn cơm mà uống rượu à ờ, ngâm rượu à uống rượu ừ. à uống rượu à. เอาอันนี้เชอเอ้ยใส่น้ำเชอเหล้าเออใส่ของเหล้าของลิดเหล้ามาเย้เชอแจมันอันนี้อืมอันนั้นงำเจียวน้ำเยี่ยว ngâm rượu ngâm rượu đúng không có hai lít rượu hai lít rượu anh đi cái lái pan không mà khai này bao tiền nữa nếu mà bán มาเตียวอ่ะ bao tiền น้ำน้ำมือยิ้ม à năm mươi nghìn tiền việt nó mới nhìn kịp tên, ra tên Việt tên Lào Lào à, tên Lào ừ. nó mới nhìn tên Lào là nó mới kíp à, nó mới kíp nó mới kíp thì nó rơi vào khoảng Việt là 70 uh, 70 nghìn năm số chết chip ừ, pan chết chip pan số hôm nay là chết chip bảy đúng rồi đúng rồi bảy bảy mươi lăm là đông chính xác rồi ừ, hai chip pan hai chip pan hai chip pan tiền Lào Lào ừ. cái bún bì mày này bún bì mày tiếng Lào với răng à có kinh bia cái này hả อนกินเหลาอ๋อ กินได้มา ตัวบ่ไปปะไปมาแล้วล่ะ ไปมาแล้วก็เวียงจันมาล่ะไปเวียงจันเวียนเทียนมาแล้วเออปีใหม่ปีใหม่เวียนเทียนนี่โอเคได้เออโอเคเด้อเออนี่ลูกยิงเหรอลูกจำเม็ดเหรออันนี้อ่ะนหนึ่งเฮ็ดกวเจ้าคนหนุ่มคนใจให้คนใกล้อ่ะอ่าให้คนใจให้คนย้ายเจ้าเจ้นคนหนุ่มคนใจให้มีใหสามีกา้คนมีสามคนมีลูกสามคนลูกสาวสมีเมียว่ะมีเมียจากว่าอืม wow. ở đây hình như là giang thấy là chợ hình như một người bán toàn thuốc đây, đây cho người xem một chút nha để, để cho người xem đây có, những cái cây này như kiểu cây bổ máu ấy Samadi hay thao Samadi Đấy, nó như cái cây bổ máu đây này Đây nó có máu đây này Hơi đỏ đỏ Đấy Đấy Uhm, kín này luôn xong bảo bác ăn được luôn thử xem nào thử ừ, xem này đúng không ạ à? ừ. Ừ. Ừ. kiệp ván nó ừ, ván ván ván đấy ừ. Ừ. Ván. Ừ. có một tí là ngọt ngọt người chép to chép ờ, chép khô ừ. ai da ừ cái này có một cái thuốc bác ấy bảo là mình chữa đau họng bị <coughs> mình ho ấy thì rất là tốt đây hình như là bán toàn thuốc nam đâu người nhận đây toàn bộ gian hàng thuốc nam hết này của gia đình nhà bác đây là một cái chợ à, đi về cái uh, phía viêng khảm từ uh, bên uh, ờ, Samarkand sang ấy thì <laughs> cái chợ này là các khái bán những cái đồ gọi là thuốc nam đi nên Việt Nam gọi thuốc nam đấy đây toàn bộ của bà con làm khô hết Từ số bác anh chia sẻ để ngâm rượu để nó khỏe người ấy nhìn người ấy okay. những ai mà giáp vùng biên giới này có thể sang bên này mua vì những cái đồ thuốc của người đồng bào ấy người ta làm ra người ta đã từng biết rồi nên là tốt không bay đình ừ, bằng vâng. nên là mọi người mà ở gần dân mua ấy rất là tốt và bản thân Giang đi trải nghiệm thì rất là nhiều nơi mà Giang chỉ à, thích đến những vùng nông thôn này những vùng mà bà con khó khăn ấy để xem cuộc sống của bà con như thế nào sinh ra làm sao chứ ở thành phố nhiều rồi mình cũng cảm thấy là có nhiều cái cái uh, mình không muốn đến ở đây nguyên đằng sau vì hiện tại là vẫn còn đang uh, ngày Tết của đồng bào Lào nên là mọi người chưa đi bán được đông đủ đâu mọi người vì người ta còn phải ăn Tết mà nghỉ phía bên trong này sẽ là bán những đồ thực phẩm này rau này rất nhiều vào cái chợ này rất hay sambai dạ đi à đây có cả ong ruồi này người này min à min hồng lao không min à hồng lao là hồng min à ong ruồi này à, con đi bắt được này nó thành tổ nó nhỏ nhỏ như này này mọi người này đấy đây có phần mặt luôn còn này ốc ốc ốc có không tôi tôi sáng gì không hoài quá hoài à? chụp à, ờ, hoài chụp ờ, cũng như ờ, tiếng thái mình là vẫn là con hoài đây là rau rốn này à là ớt phát cút phát dạ, cút đấy. nam đấy đúng rồi còn bán đây cái này là mắc pí mắc pí ừ. Ờ, tiếng đi. quỷ Samadi Samadi bun pimai lao Samadi à, bun pimai lao Đây cho mọi người xem rau nhé Rau rất là nhiều Cái chợ mà đây Giang thấy là có những cái đồ nó rất là lạ Rau nó lạ Cái này là Khay Khay ừ. cái, ờ, cái nó ở suối ấy, mọi người Nó chảy ở suối là nó bà con người Thái Bảo Lào người ta hay lấy cái này về ăn rất là ngon luôn đấy đây là món đặc sản của người đồng bào cái à? hắn à, thì um, mà à, kha cái à? ờ, um, của riêng <laughs> ờ, bà đang bảo ở, lào nhiều sẽ biết nhiều đấy cái uh, quả mít bánh mì thì bảo cái này rau gì đây mình không biết ý không phát sáng in này không láo này ไก่หอยไก่อกินเจี๊ยบเหแซ่บแก่ปลาอ๋แก่สมุสปลาอ๋อสปลาอ่าพอบอกคนคนกามึงเลยแบี๋ยวบอกพอบอกกาแล้วลงงบ้างหนึ่งนี่คำว่าฟักสังอีเรานะพูดพูดให้บ่านเหรอพูดอยู่ให้อ๋อยู่น้ำป้าเนี่ยนี่อ๋อป้าให้เขาเขาหันอ๋อ mạng sự khâu là mình ô ừ. cũng rằng cái ấy mà nó lại ở trên nương mọi người ạ còn cái bên kia nó lại ở cái này là ở, ở, năm ừ, năm cái này nó ở trên nương là nó ở trên ờ, đồi ấy đấy mọi người là trên tánh hay ấy nó là trên nương thì nó khác một chút là thảo nào mình thấy là lạ à ý chín chín chép chúc là xếp buồn vào cái này neo buồn là nó à, là còn việt là bố su kín nó ừ. còn việt là bố kín hê hên hê mi kín kín ừ, hê mi kín kín là bố hù à. anh nữa là sao kín lại nè anh mà ờ, mắc ờ, phút ờ, nam anh là lại kín kín anh người già sớm bay đi còn các bác lớn tuổi ở đây hành này, này đừng ờ, ngay nhai cho sạch quá tiết cái này chắc là hoa đây cái này bóp quá à thầu đâu có chiếu ờ nó cô chiều phải đấy xuống ăn à ao anh ấy phải kinh mấy lúc xếp xếp bàn bàn bằng vừa kín không phải thôi quá <laughs> kín bia lại quá ừ. kín lẩu lại bún mi may đã mi may là kín bia lại cảm ơn kinh y thôi Hú, <laughs> ở vẫn những người lại cần khoang màu là mười đó ờ bắt gì vào lao là mười đó à các vườn chanh mà là dạ. bây giờ thì chợ nhỏ con bác này bán chuối rất nhiều rau hành bán đầy đủ luôn mọi người không thiếu cái gì đâu ở phía bên này thì à, ờ oh. oh, có đấy này một quả chuối một quẩy đấy đây là hầu như là còn các bà người lớn này mọi người nhé bán gừng bán đầy đủ hết không thiếu một cái gì luôn hầu như là bán thuốc là nhiều chợ này chợ này thì um, cách cửa khẩu Việt Nam khoảng chừng uh, hơn 100 km được, ở ừ. bên uh, gấp kỳ anh Hà Tĩnh đấy mình thấy là mọi người bán rất là nhiều đồ chung là đủ hết các loại không thiếu hoa quả rồi là mắm muối chính rau củ quả là nhiều những cái đồ mà của bà con trồng được ấy cũng như ở Việt Nam mình chợ phiên Việt Nam ấy khoai này, sắn này măng này dưa này không thiếu một cái à, thứ gì luôn rất rộng phía bên ngoài kia thì mọi người bán quần áo trong này bán đồ ăn thực phẩm rau quả Đây, ông toàn vậy thôi thịt thì bà con bán ở cái gái à, bên kia đưa mọi người vòng đi mọi người xem thì giá chợ có rất là nhiều cái rau lạ ở bên Lào bà con bảo ăn rất là ngon đây hàng thịt đây mọi người mua thịt đầy đủ hết mà đây hàng sáng lên này bà con bảo là sẽ ăn sáng ở vị trí này nhưng mà vì là đang Tết Lào nên là bà con người ta không không dọn đâu người ta nghỉ cũng như Việt Nam mình thôi có một số thì mọi người sẽ à, bán hàng còn một số thì mọi người sẽ nghỉ thì uh, à, ăn Tết với gia đình có người thì về quê thì có người tỉnh này tỉnh kia đấy cá đây cho mọi người xem cá này. Trời cá rô đủ đủ các loại cá nhiều lắm nói chung là ở đây đang thấy cái chợ này bán những cái thuốc bắc ấy, rất là tốt cái thuốc đấy là dành cho những ờ, người lớn tuổi à, có tuổi rồi hay bị uh, các bệnh về uh, Thường dạ dày này Đấy. cà chua nhiều rau muống này nước hói của lào này nước hói đắng này mướp của lào bên này bé này hết nấm nấm nấm nấm mọi người nấm dưa bên lào rất to nha mọi người nhé dưa bên lào rất to nói chung là mọi người sau này mà khám phá thì có rất là nhiều cái hay và thú vị còn ong ruồi dế đây con dế miền này đấy con dế này Việt Nam mình cho nhau nhưng mà bên này đặc sản nha mọi người nhé bầu ờ, bên này là người ta sẽ ăn con chú con dế này đặc sản quá đặc sản luôn Ủa mà ong ruồi nhiều thật đấy Mọi người bên Lào này lấy được mà ong ruồi nhiều thế tiếc là ở bên Việt Nam mình không ấy được thôi Chứ bông ruồi này rất là quý đấy bên Lào về Cái này nếu bình thường mình bán ở Việt Nam thì ờ, nó rơi vào khoảng 6 ờ, 700 lít Nữa là bà con sẽ bán cái này bao tiền như này Anh ấy nương cái này ngân, ngân lao này ừ. rồi là xem kíp ồ oh. xem kíp à ừ. nó rơi vào là, là, 20 30 bà con lại không bán cân bán rất là rất là nhiều Đúng là ra chỉ bán cho từng cái này một bình thường mà mình vắt ra thành lít thì nó lại khác giá có thể khác ra không rõ đâu này là đúng là mật ong là không phải nuôi đâu mọi người trên rừng đấy để bà con lên rừng ấy bắt được Ôi dầu rồi dấu tồn dâu rốn ờ, rừng này, cà này dứa này rất nhiều đây là một ý sân bay đi ý là mật ong như lại nhiều thứ lắm nói chung là chợ này thì rất là chợ quê mà ở vùng quê giáp ở phía bên này là cũng là Thái Lan này. Đấy, giáp dọc biên đi sang bên này bên này thì là bên Việt Nam này. Đấy. rất chi là hay mọi người mà có thể lên đây khám phá thì rất chi là thú vị ở, ở, ở bên vùng giáp biên Lào ở bên Thái Lan sao mai đi dạ, hoặc là nó hoặc thuộc là làm bốc kim này đây này nè ngoa kim lào mau ấy ca tinh viên chăn luôn nè nên là mong là các bạn sang bên này đầy rau măng rất là nhiều nhé sang đây đi rất là nhiều măng của bà con đấy bán bà con bên này người ta cũng dạ mình mua lắm mọi người sang nhất là những bạn nào sang du lịch ấy đấy là mọi người hay gạ mua lắm thì bà con bên này ta đi kiếm được từng cái này một rất là khó khăn vất vả nên là cũng muốn bán ở hàng nhất là cho những ờ, khách xem bên này tham quan du lịch này Đấy, chợ này để Giang ra đây chỉ cho mọi người xem phía bên này là Thái Lan này mà đi bên này vẫn đi qua cái sông Mekong mọi người nhé còn phía bên này thì ờ, mọi người sẽ chạy một đường là về ờ, Việt Nam Đấy. mình sẽ chạy về Việt Nam rất tiếc là Tết ở bên Lào thì uh, có nhiều thứ mình không không ghi hình hết trọn vẹn được tại vì nhất mình ăn Tết với đồng bào Lào hầu như là tuần say đi mọi người mọi người bên này uống cả ngày cả đêm tốt lắm mọi người video này Giang cũng uh, xin chia sẻ mọi người về cái cái uh, chợ chợ phiên mình đi uh, dọc đường hay có gì hay hay bên Lào mình ghi hình cho mình người xem lạ à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video kế tiếp nhé